Sau đây tôi à, xin giới thiệu với các thầy cô một cái phần mềm được tích hợp ở trong à, Zoom để điểm danh à, học sinh sinh viên đấy là phần mềm Poly ta mở team lên <clears throat> ta mở team lên ta vào nhóm ta vào dấu cộng <clears throat> trong phần tìm kiếm tôi gõ vào poly đây poly ta kích vào biểu tượng hình con vẹt kích vào lưu thì ngay lập tức cái phần mềm poly sẽ được sinh vào đây <clears throat> bấm vào phím đăng nhập với Microsoft ta đợi một chút hôm nay là Microsoft đang uh, cập nhật các tính năng mới nên là cái việc mà cài đặt sẽ chậm hơn ta nhập vào mật khẩu bấm nút sign bấm chấp nhận à, ta bấm vào nút create Dự tôi chọn là câu hỏi à, tôi nhập ở đây là điển danh lớp ví dụ lớp uh, tiểu học K26A K26B đây là K26A ví dụ có ờ, một hai tổ chẳng hạn tổ 1 K26A tổ 2 ví dụ có hai tổ tôi thêm K26B tổ 1 K26B tổ 2 ví dụ thế <clears throat> sau đó tôi có thể lên lịch tuy nhiên tôi à, test để các thầy cô có thể quan sát được nếu muốn lên lịch thì tôi à, kích vào nút à, đây tôi nhập vào ngày tháng tuy nhiên là tôi ờ, sẽ thực hiện luôn và bấm vào preview và bấm vào nút send nếu cần phải sửa lại thì ta kích vào nút là edit tuy nhiên ở đây tôi bấm nút send luôn vậy trên à, tường của tôi sẽ xuất hiện luôn là cái ờ, điểm danh lớp tôi có thể kích vào đây để xem trước xem là ai đã vào điểm danh là chưa có ai cả bây giờ tôi sẽ đóng vai trò là một ờ, tôi sẽ vào một cái tài khoản khác đóng vai trò là học sinh tôi bấm vào sử dụng web để thay thế tôi vào lớp học đây tại giao diện của sinh viên tôi đóng vai trò là một sinh viên thì ví dụ tôi ở lớp mà K6A tổ 1 tôi tích vào và bấm submit vote ngay lập tức tại giao diện của sinh viên của giáo viên à, xin lỗi ờ, tại giao diện của sinh viên sẽ có một sinh viên đã điểm danh và tên của sinh viên tại giao diện của giáo viên kích vào nút xem kết quả sẽ thấy có một sinh viên tên là Lê Thành Nam nằm ở tổ 1 đã có mặt như vậy là cách điểm danh này thì uh, uh, rất là tiện và đỡ phải là ta phải chạy đi chạy lại điểm danh hoặc quan sát bằng camera uh, trân trọng cảm ơn